nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sử dụng tất cả các chức năng trên cây đàn E363 e đây cái này là demo là hướng dẫn giống như là demo là giống như son là nhạc nghe máu nhạc máu đó còn cái phần này là phần mic demo này giống như nhạc máu giống như nó phần son với demo giống nhau còn metronome là phần gõ nhịp 1 2 3 4 5 6 7 tempo này tempo này là nhanh chậm này giống như cộng như nhanh chậm này đó thích nhanh này cứ bật nhạc lên thử em bồi lên ha chậm bài nhạc ở đây còn cái này là NR là hiển thị tay trái tay phải trên bàn nhạc mình chơi ví song ban này ví dụ mình bật đây mình nghe nha nó sẽ hiển thị tay trái tay phải còn cái là ừ. ACMB là giống như kiểu hợp âm hợp âm khi nào bạn chọn style này bạn không đánh này piano này, thì nó sẽ không hợp âm mà bấm ACMB đâu sẽ hiển thị hợp, hợp âm chúng ta đây là intro là giống như khúc dạng, còn ending là cái kết bài khi nào bạn muốn dùng intro của cái giai điệu uh, giống như là điệu uh, điệu 001 này, điệu này đi ha thì bạn bấm hai cái liền một lúc nhấn hai cái đầu thì nó sẽ chỉ intro này thích feel a thì ấn hợp âm chạy đó là intro nha còn nhà bạn đang chơi á bạn muốn kết bài để ending này bấm cho ending là kết bài là mình sẽ out cái này là phần pau giống như mấy người mọc là status là phát nhạc luôn Điều. không con này thì cọc là thu vô nhụ nhấn vô thì cọc này đó là user một bạn chọn điệu trước trước tiên thì cọc á thì chọn điệu chọn tiếng trước bắt đầu nhấn thì cọc cái là nó sẽ được user một user hai user ba còn cái phần này phần writing là giống như học này nhìn trên đèn nốt theo nó thì không cần thiết đâu vấn đề voi là nhạc chọn tiếng thì giống như cái đèn kia thôi bấm cho voi chọn tiếng này son là demo nó cũng giống như cái này là nhiều nhạc máu hơn nó đề guitar trên đây son style là điệu còn này khi nào bạn đang chơi bất kể cái nào nhấn vô phần uh, à, piano này nó sẽ về bình thường là hoạt động trở piano còn này DSB này là giống như hiệu ứng tiếng à, khác còn này là band mình là méo tiếng đó còn phần này là music band dual thì nó cũng là dạng hiệu ứng trộn tiếng vô hai thứ tiếng split chia bằng tiếng thôi còn quan trọng trong phân trần này nếu bạn muốn chỉnh trong à, bất kể cái gì giống như là chỉnh à, sút ten ngân thì trong đây nó đề chữ sút ten hoặc là phần sút bi hoặc là phần style điệu tempo lên tông xuống tông thì bạn bấm vô phần trần bạn tìm nó có tới tổng cộng là 50 mấy 55 57 58 59 60 61 62 đấy dụ trên bồ này bạn hết xuống tông này trầm xuống xuống tông của nó sẽ là vào phần phần phần sần nha bạn đấy xuống tông lên này rồi bạn bấm vào mục số 2 nhấn thêm cái tuning là lên bàn phím này đó ví dụ số 3 là spawn list là chia bàn phím đấy ví dụ bạn nhớ nhớ mà nhấn vô hợp âm nhớ nhấn hợp âm mà nó kiểu như lên tới đây ấy. ví dụ à, phân trần thử à, nhấn cho là 069 này ha lên tới đây ấy. bạn nhấn xuống về của nó ạ bình thường của nó sẽ là 054 thôi nó sẽ đúng của nó rồi phần thứ hai là phần touch spawn này ví dụ bạn short mềm nó nhẹ đó thì tớt cái này trên tớt nó tùy là mình sót là mè đánh nhẹ đó bạn đánh nhẹ nó không to mà chỉnh đến đánh medium nó bình thường còn đánh hát là đánh phải mặn thì lực này đánh không sót là mềm đánh nhẹ nó không to còn này phải đánh mặn nó mới to à. còn off đi này nó sẽ mất tớt thì động tiếng nó bình thường không nó mất tớt rồi đó bây giờ qua phần khác phần memolim này giống như về phần tiếng ví dụ à, bạn chọn thử cái tiếng khác này tiếng uh, ờ, trình đi tiếng thì trình sẽ là 077 tiếng nó nhỏ đúng không bạn bấm vào phần sần nhìn thấy chữ mem volume mỏng nó là chỉ cả 080 thôi các bạn nhột 27 tiếng to nhỏ đi nhỏ đi dần đó thì tùy là các bạn chỉnh đó là căn cái tiếng của nó to tùy theo bạn chỉnh làm sao mà tiếng nó phù hợp cho cái cái giai điệu rồi nhấn qua phần nữa cái này tăng octave cả em mà chọn cũng là chọn tiếng mà chọn vô đó mà không cần đâu mấy này trộn tiếng còn thêm một phần nữa phần style volume lại sút tem mấy cái đó còn mấy cái này thì bạn thích nghiên cứu sau này style này ví dụ giai điệu của nó đúng không nó đang 100 à, bạn to hơn này đến 127 không lên 080 này bạn chơi bạn căn tiếng với điệu nó sao cho nó phù hợp thì nghe nó sẽ ok hơn style volume nha các bạn đó giờ thích 127 nó lớn hơn đó mấy cái này nó nằm trong phần phân sẩn à, đấy cộng lên đó fingers ta là mới mới mua về nhớ của nó là chỉ là Samachoi nhà hợp âm sẽ bị làm trôi là có nghĩa là bị hơi hơi lạc bấm rem mà son này là C7 này thì chắc bạn phải chỉnh về của nó là qua số 2 là multi là nó sẽ về cái giống như mấy cái đèn hồi trước à mấy cái đèn uh, à, E363 đời, đời mới giờ nó phải chỉnh vào này hết nó về phần 017 này chỉnh tới chứ đề dưới 017 phân trần nhấn cứ nhấn phải là sẽ lên đó giờ xong volume này nó chỉnh cái giai điệu của nó giống như cái tiếng voi xong rồi reverb tiếng này này mới học thì chưa cần giống như chốt này chuyển thêm cái sustain ten hiệu muốn muốn vang tiếng này đấy tiếng pino giờ muốn vang đúng không thì phải cho on lên này nó vang